cành lá rơi con đường mòn dẫn lối vào đông châu giang sinh trên đất tổ đông của năm năm thân cánh mảnh lá cột chạm giống hoa đà diêu vòng dân văn tiếng thanh trên ngàn canh khuya nguyệt lặn sao tàn thoi xanh bát buồn khoan đã khoan trèo vào gặp cánh đồi thấp núi cao ý ý à ý ý sâm san mặt bể mưa tuôn đầu gành ra tượng à đôi mắt đi phường màu định vật xa vời có tiên chúa thật vốn người xương trang từng vượt suối băng đèo mở lối giúp dân nghèo sớm mơ tôi lên công bao phèn đục núi khơi seem dân độ thế bách ta trăm hộ được hưởng phúc lành a di đà phật thế mà thế mà thế mà chúng bà ban khen nhá thế mà nay cái thủ nhang viết phép đình thần viết oai tam tứ phủ nhá thế mà thế mà nay chú bà dáng đèn dáng phủ đây nhá thế mà chú bà có lời hẹn ước nhá tại phủ cô nê nhá thế mà tại đất sơn lâm sơn trang chú bà về dáng hả ban khen ban thử ngang đồng đều là ban khen ban thưởng cho phát sự đấu sớ minh bạch à thế mà thế rồi chú bà đã cho có danh có diện để nói cho người nghe nha thế mà chú bà ban khen ban thưởng cho nhá này biết thêm bài tam biết thỉnh vắng chúa bà về đây hà thế mà chú ban khen cho họ có danh có diện trên đất sơn lâm sơn trang này chọn quả phúc được tròn quả độc này thế mà chú bà ban khen ban thưởng cho văn đàn tiếng hát này đó hà thế mà chú ban khen ban thử cho tay quế tay quế hà thế mà chú bà ban khen ban thử cho các miếng ghế tứ phủ hà thế mà chú ban khen ban thử cho cái bản phổi đường nhá trai nam thanh có danh có diện hà gái nước đúng phải chọn chữ chung chứ hạnh nhá thế mà bà ban khen ban thử cho trên đất sơn lâm sơn trang hà tại bản đền luôn nê đây nhá bách gia chăm họ hà già thì khỏe mạnh trẻ bình an nhá non cao quấn khúc dặm trường dân cư vắng vẻ xóm làng lớn thương châu ngõ tiếng gà rừng cũng vườn sung ngon tha thiết canh câu chim công múa quả bên châu ba đệ tử à, tùy tòng ra hồi cùng châu năm sĩ đất à, thịnh bơi à, qua ga sông hóa thành ra hồi cùng sắc phong trường lục lục cung nương vốn dòng lệnh tộc quê hương non sẽ loan thành ra hồi cùng châu bảy kim giao thịnh bơi bảy đền kim sao ra hồi bắt nạt đông nhung châu tam châu ma mục ni đà long nương nơi cửa phật sự tốt tốt đèn nhang chỉ toàn mêu lâm tìm đường cứu dân vào buổi sáng mùa xuân năm năm ấy năm năm nhâm dần ngày mười bảy tháng phật con nhi nữ thẹn mình mình phật bạc gọi nhân sinh chưa chọn ba duyên giận dàng tô ngay sóng gió bất bất đỡ bình phục giết dân lành đau xót con lẽ đâu con cúi đầu chịu nhục trả thù nhà con báo phục thù cha bốn bể cũng là nhà đền nước hiến thân vì xã tắc cõi tình độ xin cha già yên giấc con ra đi giết giặc sớm thành công rồi mai đây khi non nước hồi xuân cho tỏ mặt hoa quần níu danh muôn thuở lời thề nguyện xếp bày ngán có mấy lời tạm biệt từ thân rồi mai đây khi non nước hội xuân cho tỏ mặt hoa quần lưu danh muôn thuở đầy đường bơ vơ liêu nàng tha phương lần hồi ôi đau đớn thay cho kiếp đời chôn ngựa đàn thuế xưa gán ni vợ đỡ con tháng năm lần vết soi cùng thất khi đường một khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm theo tất soi so